Vâng, xin chào quý các bạn Ở đây với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì như các bạn đã biết thì cái ngành nghề sản xuất cũng như là làm à, gà làm vịt thì hiện tại bây giờ rất là phổ biến Đấy, nên à, những dòng máy vặt lông gà này đang trên thị trường à, rất là ưa chuộng thì như các bạn đã từng ai đã từng sử dụng qua sản phẩm bên chúng tôi sản xuất cũng như là bán ra thị trường thì đã biết về chất lượng sản phẩm cũng như là độ bền hoặc là mọi thứ hoạt động các thứ trong máy đấy thì sau đây tôi sẽ xin phép nói qua cho bà con đã có nhu cầu muốn mua cũng như là đang muốn tham khảo dòng máy này thì ở trên đây là có hai cái cỡ máy từ lồng 60 và bé hơn là lồng 55 đấy thì hai dòng máy này được rất là ưa chuộng trên thị trường phục vụ cho bà con à, làm ở chợ vặt lông thuê đấy và bà con rất là tiện lợi một con máy này à, nó làm một con gà chỉ tầm khoảng khoảng độ 10 đến 15 giây là xong một con gà rất là nhanh rất là tiện lợi luôn đấy giúp bà con tiết kiệm thời gian cũng là công sức sức người đấy thì trên đây là có bốn con máy có hai con là lồng 60 ở chính giữa và hai con hai bên là lồng 55 thì sau đây tôi sẽ đi à, vào chi tiết sản phẩm thì đầu tiên là máy vặt lông gà lồng 55 toàn bộ kích thước của máy cũng như là phần chất liệu thì đều là inox toàn bộ luôn từ lồng này đấy đến vành trên này và chân máy thân máy đấy, đều là làm bằng inox toàn bộ từ khung máy gầm bệ đây các bạn thấy để đấy gầm bệ các thứ motor đều là inox đảm bảo bà con rất là dễ vệ sinh cũng như độ bền chống han dỉ đấy tránh được những uh, vấn đề han dỉ trong quá trình ta sử dụng vì những máy vặt lông gà này thì đa phần cái môi trường nó hoạt động là môi trường có nước ẩm ướt đấy nên chúng tôi sử dụng những ờ, chất liệu inox này để ờ, đảm bảo độ bền cũng tuổi thọ máy cao hơn thì máy và nông gà bên chúng tôi sản xuất thì cái miệng của da nó sẽ làm rộng như này để thoát được cái phần lông bên ngoài khi nó vặt đi nó tiện hơn thoát hơn thoáng hơn đấy nó độ sôi như này ở trên ngay cái vành của máy sẽ có một đầu cắm nước đấy và khi chúng ta cắm đầu nước vào bật máy lên cắm ờ, bật mở nước ra thì nước sẽ đi theo cái ống rãnh như này và bắn ra những cái lỗ li ti ở dưới này đấy chúng tôi đã bắn lỗ ngay ở dưới lành lồng luôn đây các bạn để ý này đấy thì máy với chúng tôi sản xuất sẽ tổng cộng sẽ có bốn hàng nấm đây bạn để thấy bốn hàng nấm hàng dưới cùng là nấm ngắn và trên là các hàng nấm dài ba hàng nấm dài đây là phần ở trong của máy thì mâm sẽ được dập và bắn ốc vào trực tiếp vào phần bánh đà dưới đấy, rất là chắc chắn luôn đây cái vấn đề chúng ta sử dụng thì đảm bảo là máy chạy ổn định êm thì xung quanh sẽ có những hàng nấm ngắn như này để nó sẽ tránh trường hợp ví dụ như chân gà chân vịt hoặc là cánh mỏ sẽ lọt vào khe chỗ thoát lông đấy và khiến cho nó bị gãy chân cũng như gãy cánh gãy xương gãy mỏ thì chúng tôi đã hiểu cái vấn đề đấy và đã làm thêm một cái hàng đúng ngắn như này để tránh trường hợp như thế để cho bà con tăng năng suất cũng như là làm cho lông gà lông vịt nó sẽ được những sản phẩm nó ưng ý hơn Đấy, toàn bộ mà chúng tôi đã bắt độc lập thì à, phần mâm sau ra sử dụng nên lâu dài cần thay đổi hay là cần vệ sinh cũng như là để tháo ra thay thế mọi thứ linh kiện trong máy chỉ cần rất là đơn giản mở mối góc này bao nóc như này đấy và nhấc hẳn cái phần lồng này lên rất dễ dàng luôn ở xung quanh phần lồng sẽ được bắn một lớp silicon để đảm bảo nước nó không bị dò dỉ ra ngoài phần motor sẽ được à, bắt ở ngay gọn ở trong thân máy để bảo đảm nhất là độ bền motor thứ hai là độ à, an toàn cho người sử dụng motor sẽ được sản à, được lắp là motor dây đồng bảo hành cho bạn 12 tháng máy được có bốn chân bằng inox vuông như này có phần chân là cao su để nhất là tăng độ bám như là để cách ờ, phần ờ, cánh rò đi điện máy làm rất là chắc chắn luôn rồi dạ inox 304 thì uh, máy là cho chúng tôi sản xuất thì toàn bộ phần nấm đều được dập khuôn cũng như là được in logo của thương hiệu bên bên chúng tôi CL68 đây toàn bộ nấm CL68 Đấy. những loại nấm này sẽ được uh, làm bằng cao su tự nhiên không pha không pha tạp Đấy, để đảm bảo là độ nhất là độ dẻo này dẻo dai này hai độ bền Đấy, và tuổi thọ cao giúp bà con trong quá trình sử dụng ấy vặt những con gà con vịt thì phần vân của nấm này nó sẽ trực tiếp tiếp xúc với phần da gà da vịt cũng như là phần lông để nó sẽ tút bớt cái phần lông ra ngoài đấy và giúp ờ, con gà con vịt sẽ sạch sẽ hơn thì chúng tôi ờ, đã làm phần viền phần vân này dày như này đấy để tăng độ ma sát cũng như là tất nhiên phần núm cao su nó sẽ phải mềm như này đấy để tránh trường hợp ví dụ nó va đập mạnh vào phần à, gà vịt thì nó sẽ tránh trường hợp nó đập mạnh quá nó bị trượt ra hoặc là dập mỏ đấy thì uh, chúng tôi làm để khắc phục vấn đề đấy là vân dày và mềm đấy. nấm sẽ được làm cao su tự nhiên rất là dẻo đấy, độ bền rất là cao thì máy sẽ chạy sử dụng điện 220V điện thấp sàn gia đình đấy, phần uh, sau máy sẽ được uh, bắt hẳn phần điện như này đấy ổ cắm phích cắm đang ngồi như này ví dụ bà con muốn sử dụng máy à, cơ động thì chúng ta chỉ cần để ổ điện như này và lúc nào sử dụng thì kéo ổ điện lại và cắm điện còn nếu bà con làm ở chợ hay là làm ở một cái à, ốt nào cố định và muốn để cố định máy một chỗ thì chúng ta có thể cắt bỏ đi phần ổ cắm và đấu thẳng vào át hoặc là cầu dao để cho sử dụng dễ hơn tiện hơn Đấy. thì trên đây là toàn bộ chi tiết máy vặt lông gà lông vịt do điện máy thịnh thành sản xuất cũng là điện máy cường linh phân phối thì à, các bạn có nhu cầu muốn mua máy vặt lông gà lông vịt cứ lòng liên hệ đến với anh Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường cổ Đế Na xóm Bảng xã Thiệp trên thị Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi có cái màn hình để biết chi tiết sản phẩm cảm ơn các bạn rất nhiều nhớ like đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo cảm ơn các bạn